giới thiệu với các con thông qua hình ảnh của bài cây dừa. Chúng mình cùng đến với bài cây dừa nhé. Nghe cô đọc bài này. Cây dừa. Vườn nhà bà em ở quê có một cây dừa. Cây dừa này bà em trồng đã hơn chục năm rồi. Cây dừa chẳng giống cây nào trong vườn. Thân cây cao, bạc vách, in màu của thời gian cùng với những nấc khía như những bậc thang. dáng cây thẳng đứng, dễ dừa bò trên mặt đất trông như những con rắn nhỏ hiền lành. Đứng từ dưới nhìn lên, ta thấy những tàu dừa như những chiếc lược khổng lồ đang trải chuốt cho mây trời. Xen lẫn trong các tàu lá là những bông hoa màu vàng li ti. Mỗi khi gió xào sạc thoảng qua, hoa dừa lại rơi đầy vườn. Rồi đến ngày dừa đậu quả, từng chùm quả dừa lúc lửu trên cây như những đàn lợn con của mẹ như những hũ rượu của bố. Em rất thích uống nước dừa, nước trong, ngọt và mát lành. Những buổi trưa hè về thăm bà, em thường ngồi dưới gốc dừa, ngửa cổ lên nhìn những tàu dừa như những cánh tay đang đưa ra đón gió, vẫy gọi bầu trời. Em áp tay vào thân cây xù xì, nhắm mắt lại để được nghe tiếng gió lùa vào lá như dạo nhạc. Cây dừa gắn bó với tuổi thơ của em, gắn bó với những kỷ niệm về quê hương. Trong em luôn in đậm hình ảnh chàng lính canh trời với những cánh tay khổng lồ vươn lên nền trời xanh thẫm. Như vậy, chúng mình đã tìm hiểu phần bài văn cây dừa. Bây giờ chúng ta cùng xây dựng lại bố cục, đó cũng là cách con ôn lại bố cục của bài văn tả cây cối.